No giáo dục đến từ tương lai. Giải pháp hướng nghiệp EGI 4.0 nhằm giải quyết vấn đề không gặp nhau giữa giáo dục và đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp ở Việt Nam. Sản phẩm của dự án là một hệ thống online giúp người dùng có thể định hướng được chính xác nghề nghiệp phù hợp với bản thân, từ đó không còn tình trạng sinh viên bỏ học, doanh nghiệp chọn nhầm người, người chọn nhầm nghề. Tính năng của hệ thống Hệ thống đăng nhập Hệ thống bài test hệ thống khóa học, hệ thống tài liệu, chức năng tìm kiếm, hệ thống thanh toán, trang cá nhân, tính năng gợi ý. Hướng nghiệp online eGuide 4.0 là dự án có tiềm năng phát triển quy mô lớn phạm vi quốc gia Việt Nam và các nước đang phát triển do cùng gặp tình trạng chung của điều kiện kinh tế xã hội. Dự án có khả năng đột phá về tài chính, có tác động sâu rộng đến xã hội và hầu hết các thành phần cơ cấu dân số. Novadeal đã triển khai tổ chức các chương trình đồng hành cùng chính phủ để đưa dự án vào thực tế nhằm lan tỏa những giá trị có ảnh hưởng tích cực đến kinh tế xã hội Việt Nam và tương lai là các nước đang phát triển trong khu vực. Novadeal, giáo dục đến từ tương lai